Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay à, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư rất là yên tĩnh, an ninh và được bảo vệ 24 trên 7. À, ở đây thì có những cái chốt bảo vệ là thường xuyên à, thường xuyên là có những cái à, à, dân quân tự vệ sẽ là đi à, à, tuần tra và à, kiểm tra những cái uh, những cái hoạt động của khu dân cư thì uh, Phước Sửu đang đứng tại uh, đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm à, mặt trước của uh, Phước Sửu đang đứng là à, một cái cầu Kiều Đàm à, dẫn à, từ khu dân cư Hiêm Lam qua khu dân cư Kiều Đàm thì à, trong này thì à, Phước Sửu có rất là nhiều vị trí lô nhưng hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp và nó rất là gần đường lớn thì à, theo chân à, Phước Sửu à, cùng với Ngọc Minh à, sẽ là chi tiết đầy đủ cho mọi người à, về vị trí lô đất này. Hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị một lô đất tại khu dân cư Kiều Đàm thuộc hẻm 791 Rừng Xuân Soạn. Diện tích của lô đất là 4 nhân cho 20 và hướng của lô đất là hướng Tây nằm trong khu dân cư Kiều Đàm luôn. Lộ giới của lộ giới hẻm của lô đất trước nhà là 7 mét và vị trí của lô đất cách đường lớn khu dân cư Kiều Đàm là 100 mét và khi quý anh chị sở hữu lô đất này thì đi ra đường Trần Soạn tầm khoảng 100 mét thổ cư của lô đất này là 100% và hiện tại lô đất này là đã có sổ hồng riêng công chứng mua bán sang tên ngay xung quanh lô đất cũng rất nhiều nhà xây dựng và cư dân vào ở cực kỳ đông đúc thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về khu dân cư Kiều Đàm ha. Khu dân cư Kiều Đàm được bến được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7 mét và xe hơi ra vào đánh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín có bảo vệ 24 trên 24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè nằm và nằm sát siêu thị Lotte Mart chỉ 1 km là đến siêu thị Vivo City các trường đại học Tôn Đức Thắng, đại học Nguyễn Thất Thành, đại học Tài chính Marketing à, và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500 m và có một cái trường à, Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn khu dân cư có một cái địa thế vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7 khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp đầu khu dân cư là đền Quan Thánh khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Hiêm Lam do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cộng tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như bệnh viện Tân Hưng, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ hít dạo không khí trong lành vào buổi sáng có một cái bờ kênh Trần Xuân Soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm nên Nhiệt độ đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình. Nếu bạn đang có nhu cầu thì lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu là lô đất rất là rẻ hơn so với giá thị trường do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một à, nơi an cư lâu dài và định cư xin lời quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong thông trong cả nước thì quý anh chị à, cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.